tiếp tục đây là câu nói bình thường dạ là gì dạ là cũng à, ờ. cũng nếu cũng thì chắc chắn trên đây cũng bị hệt vậy đúng không nói hệt vậy ông này mới trả lời là dạ rồi vậy nói sao thì câu hả dạ nói sao nói câu gì mà ở đây mới nói dạ đây có nguyên câu nè của dạ gì của dạ rất vui là gì thạnh cao sinh à, rồi ở đây muốn biết hỏi cái gì thì coi ở đây nè ở đây trả lời gì à, trung quốc rỉnh vậy hỏi này là gì ờ. nghị sư nợ của chính xác rồi tiếp tục chưa sư của tơ mình thêm vô của tơ gì mình học rồi mấy đại từ nào đó mình ờ, thêm vô thầy cô giáo nè bạn bè chưa sư của à, không không không xin lỗi danh thiếp là gì danh thiếp là gì ờ, đúng rồi chưa sư của tâm miệng phen đúng rồi ha rồi bây giờ mình qua bài mới rồi tiết trước là suy đã nói rồi có xiên sân thì có xẻo trẻ xẻo trẻ là nhìn dành cho những người chưa có chồng ha những gọi những cô gái tiểu thư chưa có chồng rồi muốn kêu cô gái nào đó thì mình thường mình sẽ gọi họ của họ vô ha hoặc là cao xẻo trẻ mã xẻo trẻ à mã xẻo trẻ mã là con ngựa nè mã con ngựa ha có nghĩa là mã họ mã cao thì mình đã biết rồi cao là họ cao rồi hỏi xẻo trẻ Xin quên您贵姓? Của xin Trang. Trang ở đây là họ Trương. Mình biết thêm một họ nữa ha. Trương nè, Mã nè, Cao nè. Đó, thêm họ Trương nữa nè. Mình học được nhiều họ đó. Họ họ Huỳnh Hoàng, họ Trương, họ Cao, họ Mã, họ uh, ờ, họ gì ta? bắt chưa? Cao, Mã. À, họ Vương, Quảng, Quảng là sư đó. Rồi. Minh Thư, à, Mỹ Xu đọc lại cái này đọc lại sư hai câu này đi à, dạ chào chị xéo chị xéo chị xéo chào chị ừ. À, ờ, chị Quân đến quay sinh rồi ha nhớ xỉu chè xỉu chè xỉu chè mình nhớ trong miệng luôn xỉu chè tiểu thư rồi sư phụ à, sư phụ nhấn mạnh là sư phụ không phải là thầy dạy sư phụ ha không phải gọi, gọi sư phụ như trong phim mà gọi mình thường thường mình gọi những người thợ á, những người thợ hoặc tài xế gọi là sư phụ ha sư phụ sư phụ ví dụ mình họ mình kêu một người thợ sửa xe cũng được thợ sửa xe cũng có gọi là sư phụ được luôn cao sư phụ mà sư phụ rồi sư phụ này kiểu như là kêu gọi thôi một người kiểu thân thiết á, kêu thân thiết là ờ, sư phụ sư phụ gọi là chú ơi à, chú bắt bắt tài này nọ chẳng hạn ví dụ bắt tài thì kêu kiểu gì đó thân thiết hơn rồi sư phụ xin quân nín quay sinh à sư phụ à, xin hỏi họ ông là gì của xin mã của xin mã tôi họ mã của xin mã tôi họ mã ha sư phụ rồi ở đây mình biết chữ sư rồi nè sư trong từ lão sư sư trong từ lão sư à, phu ở đây không có gì ha sư phụ là sư phụ rồi ở đây cái chữ sư phụ trong bài này thì mình chỉ nói về vấn đề xưng hô đây ha xưng hô kiểu lịch sự bắt tài này nọ nhưng mà sư phụ này cũng có nghĩa là thầy nữa ha nó có hai nghĩa nghĩa chính nó là thầy có nghĩa trong khẩu ngữ hàng ngày á thì là xưng hô bắt tài bò thợ này nọ gọi là sư phụ tiếp tục rẫn miễn rẫn miễn từ rẫn này thì mình biết rồi rẫn là người rẫn là người tách ra được ha rẫn là người miễn là dân miễn là dân ha rẫn miễn là nhân dân rồi trung khỏa rẫn miễn Trung Hỏa ở đây là Trung Hoa Trung Hỏa là Trung Hoa hoa ở đây không phải là bông hoa nha mọi người mà hoa trong chữ tinh hoa tinh hoa là này nè còn bông hoa nó khác ha Trung Hỏa rỉnh miễn mình thường thường mình nói người hoa đó nhưng mà mình không hiểu hoa đó là hoa của cái gì hoa đó không phải nghĩa của bông hoa mà là hoa là tinh hoa nha tinh hoa Trung Hỏa rỉnh miễn là nhân dân Trung Hoa Duyên ả rển miễn tương tự là nhân dân Việt Nam mình cứ để nước nào đó khu vực nào đó mình được để đây mình thêm đây rảnh miễn ngoài sao là được ha nhân dân rồi của của sư sư Trung Hoa Rảnh Miễn nì Rảnh Miễn, à, bạn là người dân Trung Hoa đúng không à, bạn xin lỗi tôi là người dân Trung Hoa còn bạn thì sao à, tôi là dân Việt Nam ở đây mình nói tắt được là dân rồi ha dân Việt Nam của sư Duy Nạn Rỉnh Miễn à, Duy Nạn Rỉnh Miễn là người dân Việt Nam rồi miễn loãn tiện tiện đọc không rồi đọc được, đọc ờ, Hòa sư Trung Hoa rỉnh miễn miễn đó Hòa sư Duy Duy Nạn rỉnh miễn ừ, tuệ là khẩn họ rồi miễn su đọc lại dạ hòa sư trung hòa rỉnh điện điện đó hòa sư chuyển nạn rỉnh điện ừ ở họ rồi tới từ khóa mới nữa đây là một địa điểm nè một địa điểm quảng trạng quảng trạng à, hai từ thanh ba ha mình đọc tiếng anh nè quảng trạng quảng trạng à, quảng trường quảng trường quảng trạng chữ cờ ha cái này chữ cờ nha mọi người quảng quảng do mình đọc cờ oa quảng quảng trạng uống lưỡi lên bật hơi trạng trạng quảng trạng ở quảng trường rồi tương tự nè hồi nãy mình nói nhân dân Việt Nam hoặc là nhân dân Trung Hoa gì đó thì nhân dân là từ chính đúng không nhân dân đóng ba từ chính còn nước nào đó khu vực nào đó thì nó là bổ nghĩa cho nhân dân thôi mà lão sư từng nói là cái danh từ nội chính nó đứng sau được chưa danh từ nội chính chính nó đứng sau thì bây giờ mọi người coi là hồi nãy chưa định miễn của mình nó là danh từ chính nhưng ở đây mình đã nói về quảng trường quảng trường có muôn dạng của quảng trường đúng không bây giờ mình mình bổ nghĩa nó vô là quảng trường nhân dân à, nhân dân ở đây là cái tên nha mọi người nó trở thành cái tên rồi cái tên là quảng trường nhân dân giống như công công viên 30 tháng 4 vậy đó thì 30 tháng 4 ở đây nó đóng vai trò là cái tên đó rảnh miễn quảng trạng là quảng trường nhân dân đó thì quảng quảng trường đây danh từ chính mình đặt sau rỉnh miễn là nó bổ nghĩa đặt trước rỉnh miễn quảng trường rồi xéo trẻ nì truy nã nì truy nã nì truy nã uống lưỡi ha ở đây mình không đọc là er cái chữ này nó đọc riêng á là er er nhưng mà khi đọc ở đây nè mình đọc là uống lưỡi lên mình không đọc là er ha mình đọc là nở nở mình cứ tưởng tượng mình đọc chữ car của tiếng anh á thì đây là vậy tương tự vậy nở nở cứ đọc uống lưỡi lên nì truy nợ nì truy nợ 我去人民广场我去人民广场 tôi đi quảng trường nhân dân rồi tiểu thư cứ đi đâu tôi đi quảng trường nhân dân rồi bây giờ đọc miễn loạn sở trạ sở trạ vì truy nợ đúng và truy định miễn khoa à, quảng quảng trang quảng trang nó là hai phần ba quảng quảng trạng à, quảng trạng quảng trạng miễn xu dạ ờ, sở trẻ bị truy nợ của của của truy rèn miễn quản trạng rèn miễn rèn rèn rèn miễn quản trạng quản trạng ừ. rồi tới đây à, để coi mình có bộ nào để giới thiệu không ta nãy giờ xẻo đây nó lại ha xẻo ở đây là gì nhỏ tiểu là nhỏ nè xẹo là nhỏ rồi ở đây mình thấy là bộ nữ không trẻ à, trẻ đây là một nữ ha là người con gái mình nhớ kỹ ví dụ mai mai mốt mình quên đi mình quên mình không nhớ từ này chữ đọc sao không nhớ gì hết cái mình nhớ cái chữ này là nhỏ nè sẹo là tiểu sẹo là tiểu là nhỏ ở đây mình không nhớ từ trẻ luôn không biết cách, cách đọc nhưng mình nhìn đây mình có cô gái nè nữ chắc chắn liên quan tới nữ ha xẻo trẻ rồi là nữ rồi nếu mà từ này lặp lại hai lần nè mình đọc là chè chia, chè chia có nghĩa là chị gái chị gái của mình đó à, ờ, chị gái ruột của mình đó ha chia chia hai hai từ đọc liên tục thì đọc là chia chia chia chia rồi ở đây sư phụ thì không có gì nhớ thôi sư với lão sư miễn rảnh rồi mình nhớ cụm từ rảnh miễn ha rảnh miễn nhân dân quảng rồi ở đây nè mọi người chữ quảng này là một nơi rất là rộng ha rộng lớn ha quảng là một quảng đó quảng rộng lớn rồi trạng ở đây trạng ở đây nè có hai bộ à, có một bộ bên trái đó mọi người mọi người coi ở bên đây là bộ thủ tức là bộ thổ nó liên quan tới đất á thổ đó là đất nè thì ở đây một một cái nơi trạng đây là trường á một bãi trường một một cái trường gì đó rất là to lớn kiểu một bãi đất á một bãi một cái sân rất là rộng mọi người tưởng tượng ha ví dụ như thao trường thao trường là nơi để luyện tập đó luyện tập bắn súng này nọ thao trường là một nơi rất là rộng hoặc là phi trường phi trường là gì là sân bay là cũng rất là lớn ha cũng rất là lớn tương tự quảng trường cũng rất là lớn luôn là một nơi một cái khu to lớn một bãi lớn ha rồi trận chiến trường nữa à, chiến trường nữa chiến trường là nơi để chiến đấu à, cũng là rộng lớn trạng trạng rồi ở đây duyện đọc là duyện ha duyện thì duyện ở đây nè cái bộ bên cái bộ dưới đây nè mọi người cái bộ màu dòng này ha bên trái xong dòng dưới nè nó là bộ xước bộ xước nó liên quan tới bước chân khoảng cách ha, nó liên quan tới bước chân khoảng cách thì duyện là xa thì bây giờ mình học chữ hận rồi hận cao xin ra xin ý đó thì hận là rất đúng không thì bây giờ mình chỉ cần ghép vô là hận duyện hận duyện là rất xa à, hạnh duyện là rất xa và chữ phủ định nó là gì bu à, bu duyện là không xa bu duyện không xa rồi Rến miến quảng trạng hận duyện hận duyện đây thanh ba ha Quảng rất là xa à, quảng trường nhân dân rất là xa hẳn viện mà sư Phu à, mà sư phụ人民广场远吗远吗là Có nghĩa là gì hỏi là cái quảng trường nhân dân xa không rồi bu yuan không xa ha không bu yuan bu không xa rồi chính xác mà sư phụ rửa miễn quảng trạng yuan mà bu yuan không xa rồi trái nghĩa với yuan là gần mọi người coi nè nó y họ luôn nó sẽ có bộ này, này liên quan tới khoảng cách nè khoảng cách nè bước chân đây chin gần ha gần tương tự hình chin rất gần bù chiên là không gần ở đây mình nói chữ bù ha không đọc bu nữa mà là do gì thanh tư nè thì mình phải đọc nó thành thanh hai bù chiên bù chiên không gần của tới xuế xiao ở đây mọi người có làm dấu lại mình học trước từ này ha tuy nó chưa học nhưng mình có thể học trước được xuế xiao là trường học của tới xuế xiao hình chiên là trường học của tôi rất là gần của tôi xuế xiao hình chiên ừ, rất gần chiên chiên mình nhớ mà chữ chi đó thì biển mình in vô chiên chiên rồi sư phụ Nhân Nhân Quảng trường Nhân民广场远吗？Nhân民广场不远，không xa à, hình chin rất gần à, không xa rất gần ha rồi Miễn su đọc lão sư hai câu này đi dạ. à, sư phụ luận biến quan trát chuyện ma, luận ừ. biến quan trát bổ chuyên hận à, bổ bu gì chuyện chuyện bu chuyện bu chuyện chuyện bu chuyện hận hận chuyên à rồi miễn loạn chưa bu luận biến quản trạng quản tràng học quản trải duyện ừ, ma à. Rỉnh hiển Quảng tràng Quảng tràng Bung Quảng tràng Quảng tràng Tràng Dấu nặng luôn à, Tràng Tràng Quảng tràng Quảng tràng Bu duyện à, Hình Hình Hình chiên Ừ, hình chiên rồi tiếp tục từ đi nè truy truy à truy là đi ha truy mọi người nhớ là truy truy truy xuế xiao à nì truy bù truy của truy trung Quốc, của truy trung Quốc, rồi mình mình thấy không sao chữ truy lúc nào nó cũng có địa điểm cụ thể sao chữ truy nè lúc nào cũng có địa điểm cụ thể nhớ nha truy xuế xiao là đi đến trường học nè rồi truy trung Quốc là đi Trung Quốc đó mọi người coi lúc nào cũng có địa điểm nha rồi nì truy bủ chi à, nì truy bủ truy là câu hỏi gì nè mình biết rồi nì truy bủ chi nó có gì miễn loạn nhớ không chứ thở mà câu hỏi tương phản câu hỏi chính phản câu hỏi chính phản chính phản à. à, nghĩa là sao nè nghĩa là sao nhị gì nghĩa sao chính phản thì nghĩa sao bạn đi không À, bạn đi không? Đúng rồi. nghỉ chú bú chú. Bạn đi không? Đi hay không đó? Rồi. Tiếp tục. Ở đây, hai từ này nó cùng một nghĩa nha nó cùng một nghĩa giờ mình coi đọc như thế nào nở nở là đau đau ha nở là đau. nã lị cũng là đau luôn hai chữ này mình đọc như hệt nhau ha mình chỉ thay thế chữ này nè rồi chữ lị này có nghĩa là bên trong à, nếu mà tách nghĩa ra nha tách nghĩa ra nằm riêng á lị là nằm bên trong ví dụ như uh, ờ, trai của tôi xin lý là nằm ở trong tim tôi hoặc là cha lý cha lý cha là mình học nhà đó cha lý là ở trong nhà được chưa cha lý rồi ở đây mình đọc nợ nợ mọi người nhớ nó giống chữ gì đây nó là chữ gì đây nã đúng rồi nã Rồi. ha nã rồi mình thêm bộ này vô mình uống lưỡi lên nợ um, nợ đó mình biết chữ nạ là nào à, nào đâu ở ờ, à, nào rồi cái nào đúng không hỏi nè có miệng để hỏi nè bây giờ mình thêm bộ nhi vô mình uống lưỡi lên nợ thì nó biến thành nơi trốn nó biến thành nơi trốn ha à, là nợ lỡ đâu nó biến thành nơi trốn lỡ đâu rồi tương tự mình đọc này là nã lị bình thường biến âm thành ba nè bình thường mình đọc là nã đúng không bây giờ đọc là nã lị nã lì nã lì là đau rồi ví dụ nha khi ai đó khen mình đẹp chẳng hạn hoặc là khen mình thông minh nói chung là khen nghĩa tích cực á thì thường người ta sẽ biểu thị cái cái sự khiêm tốn bằng cách là nói là câu nã lì nã lì là gì đâu có đâu có ha nã lì nã lì đây là câu khiêm tốn ha đó rồi quay lại trường hợp này hỏi nơi trốn nì truy nã nó bằng với nì truy nã lì ha nì truy nã nó bằng với nì truy nã lì mình dùng cái nào cũng được chai nã lị hoặc là chai nã đều được tức là ở đâu rồi nì chui nã bạn đi đâu wo chui rỉnh miễn quảng trạng wo chui rỉnh miễn quảng trạng là tôi đi quảng trường nhân dân nì chui nã wo chui rỉnh miễn quảng trạng à, được chưa rồi tới truy rồi tới nã rồi một từ nữa chư tao chư tao à chư tao là biết ha chư tao là biết chư tao chư tao là biết rồi phủ định của chư tao là bu chư tao bu chư tao là không biết còn à, ví dụ như nói à, tôi không biết tên của anh ấy mình nói làm sao tôi không biết tên của anh ấy miễn sư là tên nè tôi không biết tên của anh ấy mình nói sao mình chờ từ từ nè của dạ. dạ. ừ. ờ. của ừ. tha sư chính xác. ha của cho tao tha À, 我不知道他的名字. À, tôi không biết tên của anh ấy. Mình cứ dịch từng cấm từng cấm như tên của anh ấy là gì? Là tha tên miễn sư. Thì của cho tao tha tên sư là được rồi. Tôi không biết tên anh ấy. Sư phụ, 你去人民广场. Ừ. Xin lỗi mấy. À, xin lỗi bạn. Lão sư, 我去人民广场. À, sư phụ, tôi muốn đến quảng trị nhân dân. Họ, được, ok á chứ tao là biết rồi biết rồi biết ở đây nhấn kỹ mọi người nha chữ chư tao này biết là kiểu mình nghe xong mình biết hoặc là mình nghe ai nói đấy mình biết giới thiệu biết mình nghe tiếp nhận thông tin mình biết nó không thông qua học hỏi nha nó không thông qua học hỏi cái này chỉ là biết đơn thuần là biết thôi ví dụ mình đi ngoài đường mình hỏi à, mày biết nhà đó không à, biết nhà đó không à, mày biết nhà đó là ai không nó mình không biết qua bút tao chưa à, không biết rồi biết tin gì chưa à, quả bu tao tôi không biết tin đó rồi L L trong phạm vi bài học hôm nay mình sẽ học ở nó đặt nó đọc nó đặt ở cuối câu nó thể hiện cái sự thay đổi nó thể hiện cái sự biến đổi của trạng thái nào đó ha ví dụ như của chúng tao là của chúng tao là là tôi biết rồi tức là trước đó mình biết chưa chưa biết mình thêm chữ l vô tức là bây giờ của chúng tao là, là tôi biết rồi là nó biểu thị thay đổi trạng thái thôi hoặc là xuất hiện mỗi trạng thái mới ví dụ như uh, sa sa dụy là sa dụy là là sa dụy là trời mưa à, sa dụy là là trời mưa rồi thì hồi nãy nó chưa mưa bây giờ mình nói là sa dụy là tức là một trạng thái trời mưa đó nó bắt đầu rồi đó nó qua một trạng thái mới xuất hiện ha sa dụy là trời mưa rồi đó từ lên thường thường nằm cuối câu nè sẽ có trường hợp nằm giữa câu nhưng mà mình chưa học tới à, của à, của bu cái này rất thường dùng tới mọi người mọi người có thể nhớ trước ha xóa xiao là trường học ờ tha truy rỉnh miễn quảng trường là anh ấy đi đi đến quảng trường nhân dân rồi tôi không uh, anh ấy không đến trường học mà anh ấy đến quảng trường nhân dân rồi sư phụ của truy à, sư phụ của truy xóa xiao họ chúng ta là ừ. tao từ này nó khác cái chữ tao hồi nãy ha chữ tao chữ chữ tao nó khác nha đây đọc khác mọi người chú ý cũng đều là thanh tư cũng đọc giống nhưng mà chữ tao viết là khác nè tao ở đây nó là đến tới à, đến tới ví dụ à, ví dụ tao sửa sao là đến trường học đến đâu đó rồi á đến một địa điểm nào đó ha ngoài sau nói chắc chắn có địa điểm à, tao quảng trạng là đến đến quảng trường rồi tao quảng trạng lên đến quảng trường rồi rồi cao xỉu trẻ tao là à, cô cao đến rồi à, thông báo ha xỉu trẻ tao đến miễn quảng trường là tiểu thư ơi đến quảng trường nhân dân rồi xỉu trẻ tao đến miễn quảng trường là à, họ chứ tao là chứ tao là biết rồi đây nhớ ha tao tao tao là đến đến đâu đó đến đâu đó đó rồi đi mình đi đâu đó mình phải có tiền chén chén là tiền à, tiền y hạt tiếng việt mình nói là chén chén sở hữu thì của tôi chén à, của tôi chén rồi chưa sư của tôi chén mà sư của tôi chén có nghĩa là gì miễn số đọc và dịch lại đọc và dịch lại 明说 bật mic lên ờ, chư sư để cho chuyển mà chuyển ờ, chuyển chứ mà chuyển chuyển chuyển ừ ờ. đây có phải tiền của bạn không ừ ờ, sư của tôi chuyển à ờ, là gì ờ, đây là tiền của tôi đúng rồi tiền của tôi chuyển rồi khoai khoai mọi người này chú ý nha khoai ở đây là trong văn nói nó là vừa là đồng vừa là lượng từ luôn ha nó vừa là lượng từ vừa là đồng rồi ở đây khoai là à, mình gọi là đồng đi còn trong văn viết á, thì người ta dùng từ khác nữa là tệ tệ đây mọi người nếu cần cần ghi chú là ghi chú ha duyễn đọc là duyễn nó giống chữ gì hồi nãy mình vừa học xong á cái từ duyện đó à. ờ, xa đúng rồi từ duyện đó là nó, nó là cái bộ nằm ở trên nó nằm trên mũi xước là duyện ha âm hai sư không có gõ được dấu cho nên mọi người coi đây ha duyện là tệ là ở đây dùng trong văn viết nhiều hơn ha trong giấy tờ này nọ hồ sơ còn thường vân nói thôi bao nhiêu tiền bao nhiêu đồng đó thì cứ nói là củ khoai san khoai chẳng hạn 3 đồng 5 đồng thì khoai nhiều hơn ha đôi lúc người ta dùng là khoai chén cũng được luôn đồng tiền ừ. Ní dầu chén mất của dầu 25 khoai chén à, 25 khoai chén là tôi có 25 đồng tiền à, ờ, 25 khoai chén còn mình không thích chén mình cũng có thể lược bỏ đi cũng được của dầu 25 khoai người ta cũng hiểu tức là tôi có 25 đồng chén rồi khoai khoai vừa là danh từ vừa động từ ha ở đây có bổ thụ nè rồi đây tiền tệ chính thức của Trung Quốc là rễn miễn bi rễn miễn bi là nhân nhân tệ tạm dịch nhân nhân tệ ha viết tắt tiếng Anh là rễn miễn bi nè đôi khi mọi người nhìn ở đây nè trên hàng quá nữa trên hàng quá nữa nó sẽ không để là make in China đâu nó không để chữ CS à, CN này đâu mà để ra cái này nè à, viết tắt cái này nè rồi Duyển đây phân viết ha Duyển khoai có nghĩa là đồng tệ ở đây phân viết nè rồi dưới đồng nó sẽ tiền xu bây giờ bên Trung Quốc còn xài phổ biến ha nó xài đồng xu còn nhiều lắm dưới nó sẽ có mão mão là hào à, mão là hào rồi phân là xu thì một đồng bằng 10 hào một hào bằng 10 xu cứ cấp 10 ha một đồng bằng 10 hào một hào bằng 10 xu rồi mọi người cái này tham khảo viết thì tham khảo nhưng mà nhớ cái này nè khoai là đồng còn mão là hào đồng hào xu ha phân hai bên đây giống nhau rồi mình chỉ nhớ thêm này chợ với duyễn duyễn là tệ nè mão mão đọc là mão khoai mão phân rồi trong bài hôm nay mình chỉ học chữ khoai thôi còn mão này mọi người nhớ thêm mão phân hào su, hỏi hỏi đôi khi người ta sẽ hỏi là tua sạo tua sạo nhưng đôi khi người ta sẽ nói là tua sao đều được ha đều có nghĩa rồi ở đây luật sư tách cho mọi người ra nè nó có nghĩa lẻ luôn tô là nhiều tức là đa đó đa nha tô là nhiều tức là đa số đa có từ đa số á à, sạo ở đây là ít ít trong từ thiểu số đó sạo à, tua sạo là đa thiểu tức là nhiều ít rồi khi người ta ghép lại hai cái này với nhau thì nó mang ra nghĩa là bao nhiêu à, bao nhiêu sau này mọi người tự nhiên quên đi cái nghĩa chữ này nghĩa là bao nhiêu thì mình dịch cho thử coi tua nè tua là nhiều sạo là ít thì đọc chung là tua sạo thì người ta hỏi là nhiều ít thì chắc có nghĩa là bao nhiêu à, mình tự mình mình suy đoán ha bao nhiêu nhiều ít rồi hình tua là rất nhiều hình tua là rất nhiều bu sạo bu sạo là gì à, không ít không ít bu sạo không ít ha hình tua chén 很多钱.我有很多钱.我有很多钱. Tôi có rất nhiều tiền. À. À, Trung Quốc có bao nhiêu người? À, mình hỏi là Trung Trung Quốc có bao nhiêu người? Là Khuê Di có bao nhiêu người? Khuê Di là hội nghị. Và Trung Quốc có bao nhiêu người? Trung Quốc có bao nhiêu người? Tôi xạo ha. Rồi, mọi người có thể nốt lại thêm là tôi xạo này, tôi sao này, thường hỏi những cái số mà không hạn định ha tức là nó có thể nhiều hoặc rất là nhiều hoặc là có thể ít cũng được nó không giới giới hạn nó không có khoảng giới hạn tô sao rồi xin dân dân Quảng, Quảng À, xin hỏi xin quên 人民à,去人民quảng trường tua sào chén là đi đến quảng trường nhân dân bao nhiêu tiền bao nhiêu tiền đó nì dầu tua à, nì dậu tua sào chén bạn có bao nhiêu tiền nì dầu tua sào chén của dầu sử triệu khoai đây người ta đã đã bỏ đi chữ chén này nè sử triệu khoai tức là có 19 đồng ha, có 19 đồng hoặc 19 tệ cũng được rồi đọc lại đi miễn loãng trình quân truy rỉnh nghĩa quảng quảng tràng trảng trảng quảng trạm quảng ừ. trạm tao sao đọc lại lại tao tao hả tao không phải tao, tao. không phải tao sao sao ตัวตัวตัวตัวตัวเศร้าตัวเศร้าเฉียนหนีเหยาตัวเศร้าเฉียนอืมquả ờ. dậu uh, sử ừ. ờ, chịu chịu chịu chịu chịu quay khoai đúng rồi 快ừ rồi Nguyễn Xu dạ uh, chuyển quân quân chứ mới quân chuyển quân quân quân à quân chuyển quân châu vẫn đến quán trán tô sáu chuyển chén chứ không phải chuyển chén à, âm này em em âm em mà chén rồi cái từ yeah. Dạ. này nè đọc lại là từ gì uh, true true hả true hả true phải đọc u không dạ đọc ui ờ, à, đúng rồi à, để em đọc lại con dưới hay đọc đọc đọc cái này 呃你有多少卷？đó ờ, từ gì đây chén à chén ờ, của dậu sư của dậu sư chủ khoai ừ rồi số mã đọc được không có ổn không Dạ không? Ừ. Rồi đọc cho sư. Chuyển quân truy Rấn Minh Quảng Tráng Tuột ừ, ừ, Sao Tráng. hai đọc lại, đọc đúng dấu lại rồi. Rấn Minh Rấn Minh gì? Đọc lại nguyên câu. Cái tiếng này nè, là sư đang quét khói nè. À, Quảng Quảng Thạng Quảng Thạng quảng trạng quảng ừ. trạng quảng trạng rồi tiếp tục dạ nì dầu tua sao chén của ừ. dầu của ờ, dầu sư à của dầu sư chủ à ờ, của dầu sư của dầu sư chủ khoai ừ rồi tiếp tục từ cảm ơn này quá dễ rồi hôm nay mình học nè xia xia à, ờ, xia xia thanh này thanh nhẹ ha xia xia cảm ơn xia xia cảm ơn nhớ dạ. không biết trước giờ chắc chắn phải nghe qua một lần ha có thể nghe tiếng bòi cũng được nhưng mình chắc chắn phải nghe rồi có nhiều đầu người đọc là xe xe hoặc là xia xia à, ờ, bây giờ mình biết được cái cái phiên âm nó rồi mình đọc đúng là chính xác ha xia xia xia xia à, cảm ơn 谢谢你啊，谢谢你，cảm à, ơn bạn, à, cảm ơn ai đó ha. 小姐，到人民广场了，谢谢，谢谢，à, à, từ này khỏi kêu đọc ha, xe xe, xe xe. Rồi, khi người ta cảm ơn mình, mình chắc chắn phải biết một câu này. À, bây giờ ôm đi kiến thức cũ nè. Bữa hổm vừa hổm mình học cái từ là tuy bu chỉ rồi đúng không tuy bu chỉ là xin lỗi vậy cái câu ứng với câu tuy bu chỉ nó là cái gì không sao đâu á nhớ không coi coi slide thì biết liền khi người ta xin lỗi mình thì mình nói sao không sao đâu đó nói sao mỹ gì mà gì ai còn nhớ mới học buổi trước luôn này dòng miếng khen mà tên bữa chỉ và mấy dòng miếng khen mấy quan xin à, ờ, mấy quan xin miếng loạn với miếng su nhớ không không học bài đúng không mấy quan si mấy quan si là không có gì đâu ha không sao đâu rồi hôm nay mình học tới một câu nữa ví dụ khi người ta cảm ơn mình thì mình thường thường thường lịch sự mình sẽ nói là không có gì đừng có sáo không có gì đừng có sáo ở đây không có gì nó khác với cái mỹ quan si kia nha cái này người ta cảm ơn thì mình nói không có gì không à, đừng có sáo vũ khơ chi vũ khơ chi là đừng khách khí đó à, đừng khách khơ chi là khách khí nè mình hay nghe tiếng việt không đừng khách khí đó à, bố khơ chi vũ khơ chi rồi ở đây có một cái có có một cái cấu trúc nào mọi người phải ghi nhớ ghi, ghi chú là cho sư nè cấu trúc là thai lừa thai đây ha đọc nè thai lừa ở giữa là tính từ ở giữa là tính từ nha thai cộng tính từ cộng lừa là quá cái gì đó rồi quá cái gì đó rồi ờ, ở giữa tính từ ví dụ như là thai khư chi là là quá khách sáo rồi hoặc là mình nói là quá tốt rồi thì sao thái hào lắm thái hào lắm là quá tốt rồi đó mình nhớ thai ha nhớ có chút này nha rồi nhắc lại xia xia thì nó đi chung với bủ khơ chi à, bủ khơ chi còn xin lỗi tuy bu chỉ thì nó đi chung với mỹ quan si Mỹ của NC ai không nhớ từ Mỹ của NC viết sao thì mình coi lịch slide cũ sẽ có ha nó nằm ở Tây Bù Chỉ á rồi xe chi nỉ à, bú khơ chi đừng có sáo đừng có sáo bú khơ chi nhớ đọc bố nha không đọc bu tại vì ở sau nó thành tư nè thì mình đọc nó là thành hai bú khơ chi bú khơ chi đừng cách sáo rồi tạm biệt à, mình có nỉ họ xin chào rồi bây giờ mình có từ tái kiến à, nếu hán việt của nó là tái kiến tái là gì tái có phải là lặp đi lặp lại không nó sẽ lặp lại đúng không tái à, là lặp lại chen là kiến có nghĩa là gặp ha, kiến là gặp mắt mình thấy à, cha chen tức là gặp lại lần nữa à, gặp lần nữa có nghĩa là tạm tạm biệt ha hẹn gặp lại tạm biệt sẽ có lần sau gặp lại cha chen Mã xỉu giả, chai chien. À, sư vô, chai chien. Mấy này chai chien lặp lại hết rồi. Chai chien, chai chien. Rồi. Tổng hợp là từ vựng. Có 17 từ. Mình đọc đọc lại của lão sư nha. Xéo giả, xéo giả là tiểu thư, cô gái. Thường người ta gọi những cô gái chưa chồng ha mà khuyến khích là nếu biết tên họ thì mình nên đặt tên họ trước để tránh nhầm lẫn ở một số địa phương Trung Quốc đó là sư tiết chứ có nói là người ta sẽ gọi những cô gái làm gái á ha xéo trẻ sư phụ, à, ờ, sư phụ sư phụ là sư phụ là bắt thợ này nọ thợ hoặc tài xế vô thợ tài xế ha rồi rỉnh miễn rỉnh miễn rỉnh là người nè miễn là dân nè nhân dân rỉnh miễn quảng trạng quảng trạng cái từ quảng này chúng từ quảng châu á, mọi người quảng châu á nó luôn đó quảng trọ à, quảng trạng quảng trạng là quảng trường Yuan Yuan là xa nó trái nghĩa với gần, gần ha truy sao truy nhất định phải có địa điểm cụ thể nha sao truy nhất định phải có địa điểm cụ thể truy rồi đâu à, đâu ở đâu ở đâu ha đầu sách uh, nã đầu một từ nữa là nã lị nã lị rồi biết nè chư tao chư tao chư tao là biết chư tao là chư tao là biết rồi chư tao là biết lơ biết thì sẽ rõ thôi tao tao là đến đâu đó sao ở đây cũng thường xuyên à, thường nó sẽ mang một cái địa điểm nào đó ha to ờ, là đến đâu đó rồi tới đâu đó rồi chén chén là tiền bên trái dưới chén này nó có bộ kim biểu thị kim loại đây từ chén nè bên trái nó nè bộ này là bộ kim nha bộ này bộ kim sau này mình thấy những cái từ nào có bộ này nè đa phần nó đều là liên quan tới kim loại hết đồng bạc đồng bạc thiết này nọ đó nó đều có bộ này hết luôn rồi khoai lượng từ vừa là đồng đồng tiền nè mà vừa lượng từ luôn rồi tua sao tua sao là bao nhiêu nhiều ít nhiều ít à, tua sao nhiều ít xin xie cảm ơn bú khơ chi à, bú khơ chi đừng khách sáo ha bú khơ chi khơ chi là khách khí á à, khơ chi bú khơ chi không có gì đừng khách sáo Zài chèn. Za này là nơi hầm hành động lập đi lập lại nhiều lần. chen ở đây là kiến là nhìn thấy ha, nhìn thấy. Thấy đó, thấy. À, tái kiến, gặp lại. Rồi 17 từ. Mình có 8 phút ha, 8 phút lên tới 9 rưỡi. 9 rưỡi gọi tên nha. Cố lên. còn một phút nha Rồi, xong. Rồi. Chúng ở trước đi. Dạ. Xéo chế ạ. Sư phụ Rắn mến. À. Đọc nghĩa luôn, đọc nghĩa luôn. Đọc nghĩa luôn à, nha. Dạ. Xéo chế tiểu thư. Sư phụ sư phụ rắn mến nhân dân. Ừ. Um, quảng quảng quảng tráng quảng tráng hai thanh ba hai thanh ba đọc sao um... quy tắc 223 làm sao à, à, quảng trạng quảng ừ, trạng đúng rồi à, gì ta cái gì hai này giống nhau gì quảng trường giờ quảng trường rồi, ờ. à, ở đoạn xa Duyệt. Jin gần. Duyện ờ, là duyện. xa, Duyện gần. Uh, truy đi. Ừ. Nạ. Uh, ờ, nạ lý. Nã lý. Uh, đâu. Ừ. Nã lý. Đâu. cái này là uh, uh, biết là chư tao đúng rồi chư tao chư tao biết lừa rồi à, tao ừ. đến tới à, chén tiền à, khoai đồng tua sao bao nhiêu à, chia sẻ cảm ơn bố khửa chi à, bố khửa chi là gì không có gì ừ. vũ khở chi khở không, có khở nha khở vũ khở chi đúng rồi ờ sự uh, trai tiền. ừ. gặp lại rồi Đã được. đúng rồi chính xác ha miễn su dạ uh, dạ sở trẻ là một tiểu thư còn sư phụ sư phụ à, rảnh rỉnh miễn là nhân dân ừ. quản trạng quản trường ừ. Duyên Sa Thanh Ba à, Thanh Ba Duyện Duyện xa, Trên Gần ừ. ờ. Đúng rồi tree đúng leaf. Ừ. đỏ đỏ lị đau ừ. Ờ, chưa tạo lơ uh, chưa tạo biết lơ tạo, tạo thanh từ tạo, chưa tạo lơ ừ biết rồi tạo, tạo chữ t ha đọc lên tạo, tạo, tạo now ừ. then um, tiền dạ uh, chuyện không mới chỉnh ờ, chỉnh ba lần rồi đấy Làm đúng rồi chuyện chuyển, chén chứ không phải chuyển, chuyển, âm e âm y mà i a i a n mình đọc đãi ra dạ. chuyển, chuyển, chén phải chuyển nó là IAN chứ không phải UAN chuyển chuyển nó bằng en luôn em đọc bằng en coi chuyển chuyển à, à, cứ đọc như đi chuyển chuyển thì thôi khoai khoai củ khoai á khoai. À. khoai chữ giờ trên tiếng Hán không đọc là thờ mà đọc là chữ gì đọc lại coi tờ à, rồi bấm chữ tờ coi nói câu tua tua ừ. sạo hoặc là tua ừ. sao ừ. tua sao ha tua sao tua sao ừ xie xie xie đúng rồi kiểu khẩu ngữ vậy ha xia xia xia xia dạ. ờ, không gì? có gì bố gì bố khoai trì ừ bổ khơ chi tiếp tục tái kiến là gì sai chẹn thang máy thanh 4 làm sao trai chen à, ờ, trai chen rồi miễn à, miễn miễn loãn xẻo chạ tiểu thư sư phụ ừ. sư phụ rỉnh miễn nhân dân quản trại quản trường um, chi xa yeah. Dạ giờ à, duyện ừ. duyện duyện là xa chim gần à, chị ừ, không có chị Thông từ truy truy truy là đi nã nã lì ừ. ở đâu đúng ở đâu đúng, đúng, đúng rồi đâu à, tao ở ngoài xa một vào à, chưa tao chưa tao lý lơ rồi tao là đến lý ừ. là tiền tiền là chờ chẹn chẹn chẹn tiền khoai đồng nghĩ là đọc xong rồi cái bao nhiêu bao nhiêu tao sao tao sao tao nào tao nào tu <laughs> tu sao <laughs> tu sao chia sẻ ừ. cảm ơn bu cái bù bủ bủ bủ bủ cơ chi bủ cơ chi ừ. không có chi như là trai trẻ trai trẻ trai trẻ trai trẻ trai trẻ trai trẻ rồi phải nhớ nhớ kỹ mấy này mới mới nghe bài được á rồi ở đây gồm bài 1 bài 1 bài 2 ngắn lắm bài 1 2 nè rồi đâu thử mình nghe thử nha bài 4 小姐，你好。你好，师傅。你去哪儿？我去人民广场。什么？我去人民广场。好，知道了。人民广场远不远？不远，很近。哎。 nội dung cơ bản là gì mọi người nghe được nội dung cơ bản không nghe được càng nhiều ý càng tốt là ông cái cái cái ông này hỏi cái bà này là đi đâu ừ. bà này kêu là đi quảng trường nhân dân xong rồi ông này kêu là à, à, cái chỗ chỗ đấy xa không kêu là rất là gần ừ. xong rồi kêu thì ta rồi không rồi như nghe được nghe được như đó tốt ha bây giờ là sư cho thêm nghe bài 2 để nó tiếp nối luôn nó tiếp nối bài 1 luôn tại hai này nội dung giống nhau Nhân Minh Quảng trường rồi. Bao nhiêu tiền? Cảm ơn. Không khách khí. Tạm biệt. Tạm biệt. Ừ, Này tới công đoạn gì đây? gọi tính tiền, tiền. rồi tiền ha tôi sợ chén đó tôi sợ chén đó rồi bây giờ mình nghe ra từng câu nè gọi từng người ha và từng người coi họ nói gì nha 小姐，你好。你好，师傅。Ờ, này chào qua chào lại thôi ha, có dịch. 你去哪儿？我去人民广场。Rồi, có 7 chữ thôi một câu hỏi một câu trả lời miễn loạn lì lì chi à đúng của chi là bấy đầu rồi chi rỉnh nghĩa quảng ừ tôi đi đến quảng trường nhân dân 什么？我去人民广场。 rồi miễn su dạ, uh, uh, cái gì à, cái gì lặp lại là qua qua chi là kết quả trả là ừ, quả ừ, trường chơi là chính xác này ha ừ. 好知道了人民广场远不远？khoan khoan này câu này hơi dài. 好，知道了。好， 知道了。嗯，好。Nói gì nữa? Hảo, rồi nói gì nữa? Hảo. Chứ đạo là. Chứ À, chứ đạo là. Chứ Biết rồi. Được rồi, biết rồi. Tiếp tục bà hỏi nè, nghe câu bà hỏi nha. Nhân minh Quảng Tràng, 远不远? quảng tráng, gì, à, à, 人民广场人远远gì远bu远远bu远à人民啊quảng trường nhân dân xa hay không, không远bu远bu远很近ừ. là không xa hình chin rất gần à, bu远hình chin không xa rất gần rồi bài hai nè mình nghe lại Nhân Quảng Tràng Ừ, Mỹ Xu. Rảnh điện trả thao lớn. Là gì? À, quảng trường nhân dân đến rồi. Ừ, đến rồi. Tao là tao là đến rồi ha. Tối sào tiền? Hỏi nè. Hỏi gì? 多少钱？啊，多少钱？bao nhiêu bao nhiêu tiền đó? 二十九块。Miếng loãng bao nhiêu tiền? là bao nhiêu? 二十九。ơ là hai, sử là mười, khoai, khoai, ơ triệu triệu là bảy, là hai mươi bảy, hai mươi bảy đồng. Triệu là bảy hả? Ê, triệu triệu là chín đúng rồi triệu 29 là chín à. 29 đồng 谢谢不客气再见再见 ừ rồi mấy cái này là lẻ thôi bố khơi chi che chia che chia rồi bây giờ mình đọc nhanh nè hai bài này dễ nè, gom lại có nhiều thôi nó chỉ có mấy từ đơn giản nè nó lặp lại nhiều hơn thôi rồi mình đọc ha uh, mín 明秀明鸾。Ừ, hai người ai đọc trước cũng được lát đổi vai lại xả trang nị hậu xéo trẻ xéo trẻ mở mic lên mở mic miếng loan miếng loán, nị hậu sư phụ on the tree nọ. Ừ. Quả chi định hiển quảng trạng. Đúng rồi. Sảnh mơ. Sảnh mơ. Quả chi sảnh định hiển quảng trạng. thảo, chưa tạo lơ. Truy tạo lơ. Truy tạo lơ. Truy tạo, lơ. Tà, đọc tà luôn coi. Chữ tao mày tao á. Chưa tao chưa đúng tao rồi là... ừ. đến nghĩ khoảng soạn um, ờ, Duyên buổi em Duyên hả Duyện Duyện bú duyện Duyện bu duyện Đâu phải thành từ duyện, đâu anh Vũ à. Bu duyện hận chuyên ừ. Đọc lại, ngược lại Sở trẻ, lý hậu 你好，师傅。你你你去你去你去哪？我我去人民广场。什么？我去人民广场。嗯。 thảo thảo Hảo nhớ tới cái gì quên Nhớ chữ nè, mình nhớ chữ nè Mình chưa nhìn chữ mình nhớ coi Chưa tao Chưa tao, chưa tao lơ Hảo, chưa tao lên Rảnh miệng quảng trạng Duyên bùi duyên Duyện vui duyện Thanh ba nha Duyện vui duyện dạ. Vui duyện Hạnh chiên 嗯，让老师啊，老师和从啊，老师和从儿一起读，对，话吧，嗯，小姐你好，你好，师傅，你去哪儿？我去人民广场。什么？我去人民广场。好，知道了。人民广场。 Yuán bù yuán. Bù không gần近. Rồi, được ha. Ô, còn mày hai nữa nè. mày hai còn chút nè. À, Rến Miễn Quảng Trạng Tao là Chú mở, chú mở đọc cái câu này luôn chú mở ơi. Chú mở. Ờ, tua sao chén? 29 khoai. Xìa xìa. 不客气，再见。再见。Rồi, Mỹ Xu khởi Miễn Loạn đọc bài 2 này còn một phút dạ, ờ, rảnh miệng quản trả tao lơ tao lơ không bật hơi nha tao lơ dạ tao là ừ tôi sao chém ờ ờ ờ ờ sự sự ờ sự quay 谢谢。不客气。不客气。不客气。不客气。再见。再见. Ừ. Rồi, xong. Hai khóa. Rồi mình qua chú thích coi có gì quan trọng không? Chú thích bài khóa này. Chưa tao lên, với tao lên, lên là cho từng tiếng là biểu tượng thay đổi. Nãy là sư giải thích rồi. Mình qua rồi câu hỏi chính phản hồi nãy nè mình quay lại câu hỏi chính phản nè buông nằm ở giữa lúc nào buông nằm ở giữa ha ở ở hai bên này hai bên chữ bu này nó có thể là động từ hoặc tính từ động từ hoặc tính từ nha ở giữa là bu rồi riêng đối với chữ dỗ thì mình phải dùng là chữ mẩy tức là có hay không thì nhất định phải dùng chữ mẩy ha mẩy là không gọi lại nè và dồn mới dồn mình nhớ câu này dồn mới dồn có hay không còn ngoài ra thường là bu à, ví dụ như là sư bù sư à, sư bù sư là có phải là hay không ví dụ như sư bù sư là sư bạn là giáo viên phải không nì sư bù sư à, là rồi hoặc là nì truy bù chi à, nì truy bù truy là bạn đi hay không nó nó phải là động từ hoặc tính từ này truy bù truy đi hay không đi rồi bây giờ nếu là tính từ thì gì duyện búi duyện duyện búi duyện hoặc là chin búi chin có gần hay không chin búi chin gần hay không duyện búi duyện xa hay không rồi đối với chữ dậu thì mình chỉ nhớ có một trường hợp là dậu mễ dậu dậu mễ dậu à, có hay không nì dậu mễ dậu nì dậu mễ dậu trung quốc miễn sư à, nì dậu mễ dậu trung quốc miễn sư là gì tên trung quốc tên trung quốc ha nì dậu mễ dậu à ờ, 啊，明鸾，你有没有中国名字？我，tên dạ. tôi là tên tôi hả? Quả tơ miễn sư sư miễn loạn. À, ờ, miễn loạn. Rồi ở đây người ta hỏi là nỉ dầu mấy dầu thường nha. Thường người ta sẽ hỏi là mình có hay không thì câu hỏi yes no á thì trả lời sao quả dậu à, quả dậu đúng rồi hoặc là dậu cũng được ha mình cứ tương tự giống tiếng việt mình mình cứ suy đoán ra dậu rồi mình mới nói có thể giới thiệu thêm là của trung của miễn sư sư của trung của miễn sư nè của tôi là gì tên trung quốc của tôi nè của tơ trung của miễn sư tên trung quốc của tôi là sư à, ờ, của tơ trung của miễn sư sư miễn loạn đó mình nói ha tùy mình nói bây giờ mình mình đã biết một số từ rồi bây giờ mình cứ, cứ chế biến ra nhiều hơn có nhiều câu hơn nữa để mình chế mà nó chỉ là xào tới xào lui thôi rồi luyện tập rồi sửa những câu sau sang câu hỏi chính phản bây giờ miễn số câu 1 Nì sư chung của rỉnh mà là đây câu hỏi bình thường đúng không mình nhớ là chỉ sư ma nè là câu hỏi bình thường bây giờ chuyển sang câu hỏi chính phản chắc chắn phải bỏ chữ ma đi nha tại câu hỏi chính phản nó gồm chữ bu chổng rồi nó đã hỏi rồi mình không dùng ma nữa rồi nì sư bổ sư à, đọc đi <laughs> rồi nì sư trung của rỉnh dạ, ừ. ma nì sư chung của rỉnh ma nì sơ bổ sơ chung của rỉnh đúng rồi à, bạn có phải người Trung Quốc không ha rồi câu hai miễn loạn rỉnh miễn quảng trạng Yuan mà rỉnh miễn khoái trạng duyện vu duyện chính xác ha rất tốt rồi sau hô ta sủng ở sao nào Rồi, chưa nghe chưa nghe ờ, sủng mở. nhưng mà yếu được phải rồi miễn loãn làm thế con này coi mẹ giàu mẹ giàu miễn than ừ, chính xác tốt ha có nhiều tốt rồi số này bữa hổm là sư dạ tới 1 tỷ 100 triệu luôn rồi mấy cái này chữ nhỏ ha bữa hổm vậy rồi à, chắc xóa slide này luôn đi quá không cần rồi bây giờ chơi lại số và ai nhớ cách đọc không số thì chắc đọc hai số được rồi cái này dễ mà miễn số đọc số này chín mươi hai đọc đúng dấu lại ờ. đọc thanh mẫu mẫu đúng rồi đó nhưng mà đúng dấu đó coi chính là gì à, chiều sữa à, đúng rồi 91 à 42 đi 42 quên số rồi phải không dạ, uh... Ờ. Sơn dạ, Ờ ờ. Ờ. sư sư sư ở ở hả ở ở sư sư ở rồi sáu chục sáu chục là gì cách nhớ số đâu lưu sử à. rồi miễn loạn nhớ cách nhớ số nha hướng dẫn nhớ số á Mỹ Loan 86 86 3 3 3 sử liều ừ, 23 ơ sử san 4 à, 31 san chữ san chữ gì à, rồi số mở 75 mươi uh... à, chi sứ ngủ ờ, 53 ngũ sứ san 17 à, ờ. sứ sứ gì à, ờ, chính xác rồi tiếp tục luyện tập tiếp nè à, hoàn thành hội thoại ha Ô, cái này dễ cái này cũng gì chỉ thế cái này vô thôi rồi ở đây mình không luyện tập nhưng mà là sư sẽ giải thích thêm một số từ vựng về địa điểm nữa nha một số từ vựng và địa điểm rồi cung duyễn cung duyễn là công viên được chưa cung duyễn để coi mọi người trong tài liệu trang máy nếu mọi người không in ra thì nó sẽ nằm ở trang 42 ha trang 44 nếu mà mọi người không in không in cuốn sách đó, dạng sách đó thì coi trong ờ, file PDF, file PDF đó ha trang 44 44 44 là nó có rất là nhiều địa điểm ha có rất nhiều điểm bây giờ là sư để giúp slide một số địa điểm trước phổ biến nè cung doãn cung doãn là công viên công viên này hay chỉ rõ chữ cung doãn chưa cung doãn côn là công ha cái chữ công này nè nếu mà tách riêng ra nó thường nó, nó hiểu nghĩa về những cái gì của chung á những cái gì của chung hoặc sử dụng chung là cung ha cung ví dụ như cung sư là công ty nó gồm nhiều người hoặc là cung cung cung cung là công cộng à, cung cung chi chơ là xe công cộng rồi cung duyễn cung duyễn là công viên mà ngồi coi thấy thấy thấy thấy chữ duyễn chưa thấy chữ duyễn nằm ở giữa không nè chữ duyễn nãy mình học đó tiền tệ đó doãn nằm giữa nè nó bao lại ha ô vuông bao lại cung doãn rồi là công viên tiếp tục chi trạng chi trạng chữ trạng học rồi ha chữ trạng rồi là trường đó một bãi một bãi rất là rộng một bãi đất rất là rộng chi ở đây là cơ nó liên quan tới cơ hoặc thiết bị điện tử gì đó chi dịch nghĩa ra là cơ à, ở đây nó viết tắt rồi nếu đủ là phay chi trạng ha à, hoặc là phay trạng là phi trường hoặc là phay chi trạng phay chi là máy bay phay chi là máy bay ở đây họ biết họ nói tắt được là chi trạng là sân bay chi trạng chi trạng hoặc là phay trạng là được ha chi trạng là sân bay rồi ở đây có từ hủa đây mọi người coi ha hủa là ngọn lửa chưa hụa là lửa nó giống như bộ người nè bộ người và giơ hai cái tay lên để kêu cứu á, gặp lửa giơ tay lên kêu cứu ha hụa hụa chơ chan hụa chơ hụa chơ chơ là xe chơ là xe hụa chơ là xe lửa hụa chơ xe lửa ha chan ở đây có một nghĩa là đứng tức là đứng dậy hoặc đứng lại thứ hai là cái trạm ở ờ, cái trạm nơi mà chiếc xe nó dừng lại đó thì người ta gọi trạm ha dừng lại nè của chơ tràn của chơ của chơ tràn là cái ga ha, cái ga chỗ dừng á ga tàu còn nếu mà xe bus à, nếu mà, mà xe buýt thì là cái bãi đổ xe cái bãi dừng xe một cái trạm dừng xe ha của sure. rồi bùa vu quản bùa vu quản là viện bảo tàng ha bùa vu quản mọi người tập đọc ha bùa vu quản bùa vu quản viện bảo tàng rồi hồi nãy hồi nãy cái bài của mình á mình hỏi đi taxi đúng không bây giờ hỏi đi đến đâu đó à, đi đến đâu đó bao nhiêu tiền rồi rồi cái bài mẫu đâu đây bài mẫu nè bài mẫu là uh, bây giờ mình hỏi là nì suy nạ bạn đi đâu ha theo cái cấu trúc bây giờ mình mình luyện tập ngữ pha mình luyện tập nói nè à, theo có chút là bạn đi đâu xin chào bạn đi đâu rồi người thứ hai nói là tôi đi tôi đi đến một nơi nào đó rồi mình bỏ hai con này đi mình kiểu uh, đi đến uh, ờ, truy rỉnh miễn quảng trạng tôi sợ chán nó bao nhiêu tiền rỉnh miễn quảng trạng giờ mua rồi giờ mua duyện nè có xa hay không rồi không xa rất gần nè rồi một cái địa điểm nào đó tao là tao là rồi tôi sợ chán ở khoai đó mình dựa theo cấu trúc này ha bây giờ chi trạng và 84 đồng nha chi trạng và 84 đồng thử này trước ha nhớ nha chi trạng là sân bay chi trạng 84 384 đồng rồi bây giờ miễn loãn ở miễn xu thay thế từ vô và đọc cái đoạn thoại này ai đọc trước ai giúp được lý hảo để chi nào ừ. 我去我去mở mic lên Ủa, Ủa chị đọc luôn hả? Chị đọc luôn hả? Không, không mẹ, mẹ Thư quên bật mic á. Dạ rồi Vũ Thi chi sản ha rồi tiếp tục Hảo miễn chi trả tịch duyên bụng duyên bụng duyên hẳn chim chi trả sao lắm ừ ờ, thô sợ chuyện đọc sao bài ta tour đúng rồi tour sợ chuyện chén chứ phải chuyển. chén chén à. đúng rồi 84 ba sự sư ba sự sư khoai ừ chính xác rồi tới đời giờ đọc ngược lại nha Miễn loạn sẽ trả lời là Sư khoan Phan Tiên Sư khoan Sư khoan Phan Tiên à, là nhà hàng tứ xuyên à, nhà hàng phan tên là nhà hàng sư Sichuan tứ xuyên ừ. rồi 18 đồng rồi bây giờ mình những xô đọc trước Đi tầng. Đi lọ. Phan Đen. À. Gì đâu con Gì? Ủa, để đọc con ba. Đây là Thư, đây Thư. Phan Phan Đen. À, rịnh, rịnh. Rịnh biển chi cha duyên duyên cha tuyên chuyển tới mỹ mỹ loan tới tới tới lòng vu điện vẫn trên san san lý quan quan từ khi san lý sư chuan sư chuan Phan Tiền Tao tao tao lơ à. Hồ Sáu Thuyên Đọc lại Hồ Hồ Hồ Trên Thân hai Hồ Sáu Thuyên Thân hai Hồ Sáu Thuyên chén cái miệng lúc nào cũng phải chè ra tôi sợ chén cái cái chén chén chén âm y a n âm y n chén ừ. rồi 18 đồng 18 đồng sử ba khoai ừ rồi cái là sư ở sông ở nè quá rồi nhìn thế nào Ơ thầy, đọc cái vâng. ờ. cái anh Diện Doan đúng không thầy? Đúng rồi, tên Diện Doan, ba dạ. mấy, 35 đọc. Rồi nhớ ha, tên Diện Doan làm chiếu phim. Rồi. Ni hao, ni chu nở. Không có tim nữa rồi. Em quên bật mất, em quên bật mất. <laughs> Của Chi Tiên Dình Doan. 啊，知道了。啊，电影院远不远？远不远？不远，很近。电影院到了。嗯，不远，不远，很近。À, là sư mới đọc rồi. Wow, xin lỗi thầy, mất vừa sao chuyện. À, xa sổ khoai. Rồi, được rồi, về cho trải ha. Rồi bây giờ mình tới nhắc lại cái từ di nè từ di đã học chưa đã dạy chưa nhắc lại ha rồi chắc chắn rồi nhưng mà bây giờ nhắc lại nè khi nó đứng một mình hoặc nó biểu thị số thứ tự nè thì đọc thanh một và thường thường nó đứng ở cái từ mà nó đứng ở cuối câu luôn á đứng cuối câu luôn hoặc là cuối câu đây cuối câu hoặc cuối vế ha cuối câu cuối vế gì đó ví dụ nha Đâu rồi thanh một không có ví dụ à di nè là số 1 hoặc là bây giờ mình học là sử di chẳng hạn 11 ha 11 thì đó là gì đứng vào sau nè mình đọc là sử di sử di được chưa nó đọc thanh một sử di rồi nếu không biểu thị số tự và đằng sau là các âm tiết chứa thanh 1 2 3 tức là không phải thanh tư ha không phải thanh tư thì đọc nó thành thanh tư không phải thanh tư thì đọc nó thành thanh tư đây ví dụ thiên thanh một nè thanh hai nè thanh ba nè thì đọc thành di này thành thanh tư di thiên di niễn di trẻ Thấy chưa di thiên di niễn di trẻ rồi ngược lại thôi nếu mà là là thanh bốn thì sao dưới anh bốn thì đọc sao đọc nó thành thành bình thường di hồi nào đường của nương đọc là anh hai ví dụ gì dĩ cưa nè dĩ cưa dĩ xa dĩ tuỳ được chưa nếu là thanh 4 nếu là thanh 4 thì đọc là thanh 2 ha còn nếu không phải thanh 4 thì cứ đọc thành thanh 4 di thiên di nghĩa di trẻ mình nhìn với mình quen thôi đừng lo nhìn với quen à dĩ cơ cứ thấy thành 4 thì đọc thành 2 rồi còn trường hợp ngoại lệ thôi bỏ ngoại lệ thì cứ đọc thành 2 bình thường nè cứ thấy là thành 4 thì cứ đọc cứ thấy thành 4 thì cứ đọc thành 2 thôi dĩ cơ dĩ xa dĩ tuệ rồi rồi ở đây bổ sung cho mọi người từ vựng nè à, từ vựng là sự chích từ cái cái bảng trong trang 44 ra đó ở đây mình coi thêm ha có thể ghi chú lại nè cái này là sư giấu đi cái phần ờ, cái phần dịch nghĩa mọi người ghi chú lại cho nhớ ha chua là ngồi chua là ngồi là tọa đó tọa chua là ngồi mọi người để ý ở đây giống như bộ thụ này thấy chưa bộ thụ là bộ đất nè chữ đất đó bộ thụ nè thổ thì ở đây có hai người đang ngồi nè mình dung cho từ ha có hai người đang ngồi đây có hai người nè hai hai người đang ngồi trên cái mặt đất nè là chùa chùa rồi còn không thì mình đứng hình dung ra ở đây chiếc xe có hai hàng ghế có hai người đang ngồi ha mình hình dung ra rồi ở đây phương tiện nè cung cung chi chơ à, cung cung chi chơ cung hồi nãy mình mới nói đó là cái gì nó dùng chung ha là công rồi cung là cộng à, công cộng chi chơ chi chơ ở đây những xe gọi là xe bốn bánh đó mọi người từ xe bốn bánh trở lên đó ví dụ xe hơi xe buýt ở ờ, xe xe tải cũng gọi chi chơ ha những xe mà gọi chạy bằng xăng dầu ờ, cái gì không phải xăng dầu mà là gì những xe lớn á xe lớn rồi cung cung chi chơ rồi một phương tiện nữa nè ti thẻ ti thẻ ti ở đây dịch ra nghĩa Hán Việt là địa ha, ti là địa còn thẻ ở đây là thiết đây hồi nãy mới nói đó bộ kim bên bên trái nè thẻ đó là thiết ha ti thẻ thì từ ghép này có nghĩa là tàu ngầm à, tàu điện tàu điện ngầm bên dưới á, tàu điện ngầm bên trong lòng đất ha ti là đất nè địa nè khẽ là một đường một cái đường đó ti thẻ là tàu điện ngầm rồi từ này bảo đảm mọi người biết nè cung an chủy cung an nghe quen không công, công an ờ cung cung là công nè nghe không công nè công nè đó cung an chủy chủy là cái cục mọi người chủy là cục nha khi mà đạo sư tách mọi người giải thích từng chữ từng chữ tức là có nghĩa nó sau này một từ đơn của nó nó vẫn có nghĩa còn cái nào đạo sư không giải thích nhiều thì bỏ qua còn cái nào đã cố gắng giải thích rồi thì mọi người có thể ghi chú lại để nhớ ha để biết thêm nhiều hơn mình vận dụng mình ghép từ được rồi tương tự ở đây nè ở trên là giải thích là cục rồi ở đây chắc chắn phải là cục đúng không dỗ chữ dỗ chữ vậy cái từ nào mà có từ cục nữa bưu cục à, bưu cục dỗ chủy là bu điện nè bu cục rồi phan quả từ này hơi khó đọc xíu do nó uống lưỡi nè nhưng mình nếu mà không có r thì mình cứ đọc là phan quản đúng không không có r mà đọc là phan quản bình thường phan quản thì bây giờ mình uống lưỡi lên phan quả mình tới đây mình ngừng rồi u a r vô mình bỏ n ra mình uống lưỡi lên phan quả quả à, mình cũng lưỡi lên là ra hả à. phan quả phan quả rồi là quán ăn ha phan tiền à, ờ, phan tiền cũng là quán ăn nhưng mà nó khác chỗ nào phan tiền nó là nhà hàng cái dạng quán ăn nó sang trọng hơn à, quán ăn sang trọng hơn phan quả ở đây nó thuần là một quán ăn thôi ví dụ mọi người đi đường mọi người ghé như quán cơm tắm này nọ thì nó là quán ăn à, nhưng mà không gọi fan fanten ha fan fanten kiểu như là gì mấy cái nhà hàng lớn lớn xíu phục vụ đồ ăn hoặc là đôi khi nó có hình thức là vừa nhà hàng ở dưới mà khách sạn nó nằm ở trên đó ha, nhà hàng dưới khách sạn trên một một cái nơi nó sang trọng hơn xíu ha rồi nhà hàng khách sạn fan tiền fan tiền rồi biên quản biên quản là nhà khách à, biên quản là nhà khách rồi ở đây số 9 đây nè nó cùng một nghĩa luôn nó chỉ cùng một nghĩa là nhà vệ sinh đó nhưng mà nó sẽ phân biệt ra sơ sủa à, đọc là sơ bật hơi ha sơ sủa sơ sủa là nó kiểu như nó bị uh, nó bình dân quá giống như hố xí mọi người mình kêu bằng cầu si cầu tiêu hố xí á, thì nó là dạng này nè nó nó nó không được sang trọng ha nó bình thường rồi Quay sân chen là nhà vệ sinh. À, quay sân chen là nhà vệ sinh. Nó từ từng từ luôn đó. Quay là vệ. À, từ vệ này chỉ có một nghĩa thôi. Bảo vệ cũng là nó luôn. Vệ sinh cũng là nó luôn. À, hai nghĩa à, vệ ha. Đều là vệ. Rồi. Sân ở đây là sinh đẻ nè. Đã có giới thiệu mọi người rồi. Chữ sân ha. Sân là sinh đẻ đó. Trong chữ gì? từ xin. Niễn quay xin người phụ nữ mà sinh đẻ ra nè đó thì có hỏi gì nụy quay xin nì quay xin à, xin ha rồi từ này là sân chen ở đây là gian là là không gian thời gian đó à, chen là gian ha ví dụ mình ghép với từ khung chen là th là không gian sử chen là thời gian rồi một từ mình mới học hồi nãy chữ rỉnh đúng không rỉnh mình ghép với từ chen này là ra gì rỉnh mà mình ghép từ chen là gì rỉnh chen là gì rỉnh chen là gì mọi người rỉnh là gì rảnh là gì sao nhưng mà người rỉnh là người nhưng mà mình cứ dịch là người gian không rỉnh là gì tới hán việt đâu hán việt đâu nhân nhân gì nhân gian đúng rồi nhân gian đó ha mình ghép từ được nhớ hán việt ha nhớ hán việt mình nó ghép từ dễ nhân gian là nó đó mình bây giờ mình ghép lại quay sang chen là nhà vệ sinh rồi xỉ sổ chen ờ, xỉ sổ chen nó là dạng nhà vệ sinh hơi sang trọng xíu ha ví dụ trong trong thương mại á, có cái nơi rửa tay và cái nơi vệ sinh này nọ đó rửa tay rộng lớn xỉ sồ chen xỉ sồ chen thông thường ví dụ mình đi chơi mình lịch sự mình hay lịch sự mình sẽ nói là wo chui à, wo chui xỉ sồ chen là tôi đi đến phòng rửa tay nhưng thực sự mình đi vệ sinh hay gì thì mình không cần nói mình cần nói là vô xỉ sồ chen là được rồi người ta hiểu mình đang đi đến địa điểm đó rồi ha à, xỉ sồ chen đi vệ sinh nó cũng là nhà vệ sinh ha nhưng mà sang trọng hơn xíu sĩ hiệu chen còn sơ sủa này thì cái hố xí hay gì đó rất bình thường nó nó không được vệ sinh cho lắm chỉ là nơi để để xả thôi rồi của sơ chan hồi nãy mới nói nè là gì của là gì miễn loãng hoa tinh hoa đâu tinh hoa đó cô nương của sơ chan là gì trời tôi giải thích tôi giải thích cái hình ảnh nãy quá trời giải thích luôn à giơ hai tay lên nóng gì á con người giơ hai tay lên là cái cú ờ à, là gì đây à. lửa lửa, ờ, À, của chơ là gì xe lửa hỏa xa nè có nghe chưa hỏa xa đó rồi à, chan ờ, hỏa xa là xe lửa ha tran là chạm dừng rồi bây giờ dịch tổng thể nó là gì ra gì ga tàu ha ga tàu rồi bây giờ mình bỏ chữ tran ra thì nó chính là water là xe lửa được chưa water xe lửa thêm chữ tran vô tức là ga tàu lửa rồi cái từ này nè chu du chơ chu du cái cụm này nè tức là thuê ha, chu du là thuê chơ là xe chơ là xe nha từ bài này mình đã biết từ chơ là xe rồi nha rồi cái xe thuê nếu mà thông thường nó dịch thông thường ra là sư chưa không có tách chữ ra ha thì cụm từ này có nghĩa là taxi những cái taxi ha xe taxi rồi mà thể loại taxi một số chỗ nó có có gì mỗi người uh, ví dụ mỗi người chạy buổi chẳng hạn uh, đăng ký chạy buổi thì ông chạy buổi sáng tôi chạy buổi chiều thì mình cũng thuê một chiếc xe này để mình chạy đúng không rồi mình sẽ trả phí cho bên nhà xe đó thì nó cũng vậy làm thuê là thu du chơ taxi ha taxi tà chơ rồi tà ở đây nè tà ở đây nghĩa lẽ của nó nha có rất nhiều nghĩa nhưng mà nghĩa phổ biến nhất của nó là từ đánh á tạ là đánh của tả nghĩa là mình có nghe từ đó chưa tạ là đánh à. rồi cái gì mà nó nhảy hoài vậy ta rồi tà chơ là đánh rồi không phải xin lỗi tà là đánh nhưng mà ở trong trường hợp này tà chơ khi nó ghép một từ nào đó thì mình nên chú ý hiểu nhớ luôn ha nó là một cụm từ luôn mình nhớ nghĩa chứ không tách ra được tà chơ có nghĩa là bắt xe à, đón xe chưa? chứ không phải đánh xe ha tà chơ là bắt xe đón xe rồi tiếp tục thấy bộ gì không bộ gì đây mới nói này bộ gì bộ gì bộ, bộ kim đúng rồi bộ kim nó liên quan tới kim loại ha thì từ này là diễn diễn à, diễn hãng diễn hãng là ngân hàng diễn hãng là ngân hàng tiếp tục ở dưới đúng là này nè đúng đầy đủ ha là phay chi trạng Phê Chi Trạng à, là cái bãi máy bay á, ờ, cái bãi máy bay á một cái bãi đậu máy bay đó Phê Chi Phê Chi là máy bay dịch ra là phi cơ à, phi cơ đó Phê Chi Phê là bay rồi cái từ diễn này nè từ diễn này nó ngoài nghĩa chữ ngân ra ngân hàng đó thì nó còn có nghĩa là bạc á cái nguyên tố bạc á thể loại bạc ha diễn là bạc rồi mọi người hết ha về cố gắng học thêm cái phần này nha địa điểm tất nhiên là mấy buổi sau là sư sẽ có nhắc tới mấy này nhiều nữa nhưng mọi người nhớ càng sớm càng tốt nên vận dụng thôi rồi tiếp tục khẩu ngữ nghỉ suy nã chưa mơ rồi thường mình ngồi mình ngồi mấy phương tiện nào đâu trong những phương tiện này nghỉ suy nã này của suy của suy gì sao suy phải có gì phải có một địa điểm à, phải có một địa điểm nào đó phải có địa điểm nào đó ví dụ bây giờ bộ suy sửa sao tôi đi trường học bộ suy sửa sao rồi chua sẵn mơ chua sẵn mơ có nghĩa là gì chua hồi nãy mới học là gì ngồi ngồi đúng rồi chua sẵn mơ ngồi cái gì của chua của chua gì taxi ở ừ tự mình nghĩ ra của chua taxi à, của chua gì chua chua chơ ngồi taxi ha của chua chua chua chơ rồi tôi sợ chén ở đây có một chữ nè ta cai ta cai ha ta cai là khoảng ước chừng à, khoảng ước chừng ta cai nghĩa hán việt của nó là đại khái đại khái à, là một khoảng nào đó đại khái bao nhiêu đó ha bao nhiêu tiền mình nói mình nói ở đây rồi phần cuối là phần luyện đọc luyện đọc tái ông mất ngựa chưa biết là phúc hay quả mọi người có nghe cái, cái câu chuyện này chưa có nghe câu chuyện này chưa dạ chưa ừ. câu chuyện này là có một cái ông đó ông người già ông ông giàu ha tự nhiên bị mất con ngựa ông bị mất con ngựa cái người ta lại người ta chia buồn với ông nó bị mất con ngựa rồi nói có gì đâu mà chia buồn à, chưa biết là phúc hay quả mà cái tự nhiên vài ngày sau cái con ngựa của ông đó, nó lôi theo một đám ngựa khác về nữa thì đúng là chúc mừng đúng không người sớm lại chúc mừng chúc mừng là ông đã có thêm nhiều con ngựa đó nha ông nói chưa chắc có nhiều ngựa chưa chắc là chuyện vui biết đâu là có quả nữa thì vài ngày sau đó con trai ổng mới ngồi lên con ngựa đó và bị té gãy chân đó thì cái việc ở đây nó là phúc hay quả chưa biết ha đối diện một sự việc đó chưa biết phúc hay quả đâu đôi khi nhìn nó là phúc nhưng mà chưa chưa hẳn thì đó là một câu người ta hay hay nói với nhau thì nó thành một cái câu một cái câu ngụ ngôn ngắn như thế này mỗi câu câu nói ngắn là sai quân sư mọ 焉知非福？塞翁失mã,焉知非phổ. À, những cái câu này này mọi người, đa phần những câu này nó đều liên quan tới Hán ngữ cổ đại. Mà Hán ngữ cổ đại mình không thể dịch từng chữ từng chữ như hiện hiện đại bây giờ. Nha, nó mọi người hình dung nó giống như là mình đang phiên dịch từ Hán ngữ cổ đại sang Hán ngữ hiện đại. Nó đi qua thêm một câu nữa ha bây giờ bây giờ mình học câu này mình nói được tập nói thôi ở ở mức độ này mình chỉ cần luyện miệng đọc thôi chứ còn chưa cần hiểu đâu tại vì có nhiều từ nó nó khó hiểu lắm hán ngữ cổ đại mà rồi quảng dẫn phụ lão quệ sử quê nản à, mất bò mới làm chuồng con này quá hiểu à, à sáng nghĩa à không cần giải thích ha giải xiang tu ly nẫn chân choản à, tấm lòng khoan dung độ lượng rồi giải xiang à, giải xiang tu lý tu lý này đọc là lý ha tu lý nẫn chân chuẩn à, ở đây là một cái một cái bụng là có thể chứa một chiếc thuyền ý nói là khoan dung độ lượng đó còn câu chuyện này nó sẽ có câu chuyện riêng của nó ha mình dịch nếu mình ra từng chữ thì không không hiểu nghĩa được rồi giải xiang tu lý à, giải xiang tu lý nẫn chân chuẩn tiếp tục xiao miếu, xiao liếu, xuế排chiếu. Xiao miếu, xiao liếu, xuế排chiếu. Tức gì? Tiểu ngu, tiểu lục, à, tiểu lưu, tiểu lục học đánh bóng. Hả? Không phải lưu, liễu này như là họ lưu mà. Tiểu ngu và tiểu lưu. Liễu, à, họ lưu ha rồi xiao liu pai le chiều cơ chiều xiao liu pai le liu cơ chiều xiao liu bị xiao liu tua pai chỉ cơ chiều rồi được chưa luyện đọc bây giờ đọc lại ha à, mỹ Loan đọc câu một sai quân quân sai quân sư mọ gian chư phay phủ ừ, rồi miễn xô nó có hai dạ, ờ, quản giản dạ, cô lão bù lão bù lão bù lão quay à quay thanh hai quay quay quậy quậy quậy sử quay quạt à rồi có ba số mở trải sen tu à? ly ừ. trải sang tu ly nắng trăng choán đúng rồi trải sang tu ly nắng trăng choán rồi bốn câu bốn câu rồi lặp lại này miễn loạn câu một xẹo nhiễu xẹo nhiễu sẽ pai chủ ừ. Xuế phai rồi Minh su dạ sẹo xạo điểu tại lơ chiều chiều chiều cơ chiều ừ rồi chúng là sẹo liễu 排小流派lưa liêu cưa chiếu ừ. rồi chúng ta tiếp câu này luôn xẻo nếu bị xẻo liếu tùa bay chỉ cửa chiếu bài hả đâu là bài hả thai thai đúng rồi thai chỉ cơ chiếu rồi Một về đọc cho mà cái miệng mình nó nó dẻo ha rồi xin trai chỉ su đó bài kết thúc rồi mọi người có thắc mắc gì cứ nhắn tin vô group ha hoặc là ở lại hỏi riêng luật sư cũng được rồi Ồ, hình như là bài tập nộp hết chưa ta còn thiếu mấy người đó vừa rồi có ai nào bài tập đủ không để coi lại chờ xíu đi hỏi luôn à, Minh Thư rồi đủ rồi cơ bản đủ sụng mỡ lúc nào cũng vậy không giờ nào bài tập nha sụng mỡ sụng mỡ đâu dạ. sao mà bài tập dạ. tại sao quay sụng mỡ bữa sau ừ. biết mỗi bài là đâu đúng không thầy biết từ bài này đổ đi đâu đúng không tại sao mấy tờ bài trước nộp bảo gì hả à? mấy ngày trước hôm bữa em viết rồi thôi để em viết lại ừ ít xịu rồi nha mấy từ bài ký xịu rồi giờ mà nạp đủ ha yeah. Dạ. còn không thì ưu tiên ưu tiên bài này từ bài này trở đi trước rồi dạ. cứ cứ như bạn nha mọi người biết ha, à, mặc định mặc là sự mặc định là biết trong cái phần bài tập viết đó bây giờ mình học bài 4 là biết hết bài 4 ha rồi vậy thôi viết hết bài 4 thôi còn lại ai thắc mắc gì cứ hỏi ha rồi chia chia anh em ơn an 老师，再见。嗯，再见，晚安。